Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ở ờ, Mỹ vậy thầy biết thầy trông coi trông thật nhỏ